rồi ok chào toàn thể anh em ha ba miền bắc trung nam luôn nha đó lại đến với cái sở lập phát tài ha đây bữa nay mình review cho anh em là bầu cua ha bên mình là chuyên bán về bầu cua nha anh em tất cả loại bầu cua luôn từ, từ thùng tới dễ tới nắp tới hộp tới tem đây hộp đây tất cả loại hộp luôn anh em mình chơi loại nào mẫu mã nào thì cứ liên hệ qua bên cơ sở lập phát tài ha mình sẽ để số điện thoại trên màn hình nha anh em đó đây hộp đây tất cả loại mẫu mã luôn nha anh em hộp thì từ ừ, hai phân hai phân hai hai phân rưỡi hai phân bảy ba phân đều làm hết nha anh em bên mình tự làm luôn nha đây gia công nha anh em đó còn anh em nào á chơi bên bầu cua á bầu cua bầu cua nặng mặt nè anh em bầu cua nặng mặt nè đây đây là làm riêng cho anh khách đã đặt nè đây là con tôm với con bầu ha tôm với bầu nặng mặt sóc là 80% là sẽ lên con tôm với con bầu nha anh em còn 20% kia là nhảy đều nha đó còn đây là bầu cua nghe hột nghe đây đây là hột nghe nha anh em nghe gà nè nghe gà đó hột nghe anh em mình sóc nó sẽ nghe tiếng gà anh em mình sẽ biết lúc đó là mình sẽ chỉ cho anh em khi nào anh em mình mua mình sẽ chỉ cho anh em đó anh em mình lên tận nơi test hàng và mình sẽ chỉ cho anh em ha hột nào cũng vậy hết đây đây là hột mình làm nha anh em bên mình làm hết nha anh em đó gia công nha anh em đây có anh thợ đang làm à, cái thùng này mới làm nè đây hai cái nè đó anh em nào mua đặt hàng cứ liên hệ qua bên mình mình để số điện thoại cho màn hình nha đây rất chi là đẹp luôn nha anh em năm 2022 này tới rồi anh em mình tranh thủ sắm một bộ về anh em mình chơi Tết nha anh em vui xuân gọi là chơi vui xuân á đó. đó đây nãy đang dán nè đó căn chỉnh rất chi là đẹp nha chuẩn tròn trăm phần trăm ok ha còn tem anh em nào chơi tem anh em mình muốn mua tem về dán hộp của mình ha anh em mình thích mẫu mã nào cứ liên hệ qua bên mình chụp cái mẫu đó qua gửi bên Facebook Zalo bên mình mình để số điện thoại trên anh em mình kết bạn Facebook Zalo anh em mình gửi qua ừ mình muốn mua mã này mẫu này thì mình sẽ ship và gửi về tận nơi cho anh em nha đó hộp thì anh em mình chơi hộp uh, nặng mặt thì anh em mình cứ đặt hàng và mình sẽ tư vấn cho anh em anh em cứ bóc điện thoại lên và gọi số điện thoại cho mình ha mình sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 7 nha đó đây là anh khách đã đặt là hai bộ nè bộ bộ nặng mặt với lại bộ nghe nè ok chưa bộ nặng mặt với bộ nghe nè mình để đây luôn đó ngày mai là giao hàng cho anh khách rồi nên mình sẽ quay lại cho anh em xem đó anh em nào chơi á, thì liên hệ qua bên mình ha đó hột á, thì làm chuẩn trăm phần trăm đẹp luôn nha anh em đây mình sẽ để lên đây cho anh em xem ha mình sẽ để lên đây cho anh em xem đó hột là chuẩn trăm phần trăm đẹp luôn đó đây anh em mình nhìn nè góc cạnh vuông góc là bao đẹp luôn nha anh em 100% đẹp luôn đó gia công bằng tay nha anh em lưu ý là gia công bằng tay ha đây kỹ thuật bằng tay hết đây hai bàn tay mình làm lên tất cả nha anh em đó đây hộp đây mình đưa lên cho anh em xem luôn ha đó anh em mình thấy rõ nát chưa đó vuông góc đẹp đẽ luôn ha hộp không méo không mố gì hết rất chi là chuẩn luôn ở đây đây là hai phân hai phân hai phân rưỡi nha anh em hai phân rưỡi hai phân bảy đây là ba phân anh em mình chơi mẫu mã nào thì cứ liên hệ qua bên mình bên mình đều có hết nha đây gọi là hột ba phân nè anh em đó hột ba phân nè thấy không thấy cái sự chênh lệch của nó đây mình quay cho anh em xem cái sự chênh lệch của nó nè đó anh em mình thấy rõ chưa anh em mình muốn mua muốn đặt hàng từ loại bầu cua bịp hay bầu cua 5 năm ha đấu trường anh em mình chơi loại nào sẽ có loại đó cho anh em nha đây tất cả này mình đều làm sẵn hết có hết nha anh em anh em mình chỉ cần bắt máy lên và liên hệ qua bên mình sẽ có ha giao tận hàng luôn đó ok chưa đây còn đây là anh khách đang à, anh thợ đang làm thùng để làm trong bán những ngày Tết nha anh em đó thùng bầu cua bán trong dịp Tết này ha có rất là nhiều người đặt làm không kịp luôn nha anh em làm từ sáng tới tối luôn đi xong cái nào đi bộ đó luôn nha anh em rất chi là đông đó còn hộp thì mình cũng làm sẵn luôn hộp thì mình làm sẵn cho anh em luôn đây mẫu mã rất đẹp luôn nha anh em mình chơi mẫu nào thì có mẫu đó nha đó anh em thấy hột đẹp không quốc chi là chuẩn luôn ha anh em nào á không không muốn ờ, qua mạng hay là nói chuyện qua điện thoại thì cứ lên trực tiếp bên cơ sở bên mình ha mình sẽ tiếp cho anh em 24 trên 7 luôn anh em mình cứ lên tận nơi đó ok chưa anh em rồi ok ha nếu anh em mình á có muốn mua á, thì cứ liên hệ qua bên mình rồi cái dịch này á thì cũng đang hoàn hành rồi anh em mình đi ra đường thì cứ sát khuẩn tay đeo khẩu trang đó trước tiên anh em mình muốn đi đâu thì cứ làm 5S đi ha đó rồi ok xin chào toàn thể anh em nha